cực kỳ là chất lượng luôn Máy rất là êm và chạy rất là bốc luôn Cực kỳ là chắc chắn Đó là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này Kể cả là cái mặt dàn cò nha quý vị nhá Cũng chưa một lần mở đâu Đấy Và máy thì zin nguyên bản rồi Đến cái mặt dàn cò cũng chưa một lần à, mở ra để thay răng đâu nha quý vị nhá Và ngày nay chúng tôi trân trọng đến gửi đến cho quý vị cái sản phẩm này Và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 Ờ, chiếc xe này là chiếc xe Toyota Vios Limo nhưng đã được nâng lên G rồi quý vị nhá. Nâng một cách hoàn hảo luôn quý vị nhá. Ờ, không thiếu một thứ gì và cũng không thiếu một cái gì đâu. Từ la răng, màn hình cam lùi rồi là xi nhan gương, gương kính chỉnh điện, gương gập điện, rồi la răng đúc, rồi là cũng đã được uh,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 Đấy, hiếm có đối thủ nào có thể cạnh tranh được cái chiếc xe này Đấy, được mệnh danh là thần thánh rồi được rất là nhiều người Việt tin dùng rồi quý vị nhé đi vào lòng dân rồi đi vào từ cách nghĩ rồi là trong tiềm thức của người Việt rồi quý vị nhé đấy một chiếc xe còn rất là cứng cáp luôn thưa quý vị đấy cam kết với quý vị là không đâm đụng không ngập nước keo chỉ zin đến 100% luôn và đã được độ rất là nhiều các cái đồ chơi trên chiếc xe này không thiếu một thứ gì luôn và một cái nhấn mạnh của chiếc xe này là máy gầm đi cực kỳ là sướng luôn quý vị nhá và quý vị liên lạc ngay cho tôi để test thử chiếc xe này đấy sau khi chúng ta test thử xong thì chúng ta mới bàn đến cái việc mua xe nha quý vị nhá đấy chúng tôi dám khẳng định với quý vị luôn máy đại chất máy zin đại chất luôn đấy. Màu vàng cát rất là đẹp luôn Rất là tươi luôn thưa quý vị Đấy, Cái sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi Đang giao bán Và đang giới thiệu đến cho quý vị Đấy, Một chiếc xe Có thể nói là khẳng định về chất lượng luôn quý vị nhá Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị luôn Đấy, Chúng tôi không thể uh, nói có thành không được Sản phẩm của chúng tôi lúc nào cũng vậy đã được kiểm tra rất là kỹ lưỡng để đến tay khách hàng nha quý vị nhé chúng ta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 cái đèn à, pha phía trước bên phụ đây cũng còn khá là trong Không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu Mặt ga lăng của nó đây đã được là cái mặt ga lăng đời cao rồi nha quý vị nhá Chính giữa là cái biểu tượng Toyota, một thương hiệu ô tô thần thánh đến từ Nhật Bản Cái đèn pha phía trước bên lái đây cũng vậy, cũng còn khá đẹp Vẫn là đèn zin theo xe từ đầu tất quý vị nhá à, Cho nên là độ bền của nó rất là cao kể cả cái đèn gầm phía dưới này cũng còn rất là sáng ba đợt sốc thì khớp khít không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tiết nhiều và cũng không bị nứt vỡ gì đâu quý vị nhá Tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội nhá quý vị nhá. Đấy, thân vỏ đây, tôi quay cận cảnh cái thân vỏ của chiếc xe Tota này để quý vị và các bạn theo dõi giá chỉ bằng một em morning thôi. Nhưng mà chúng ta lại sử dụng được một chiếc xe Tota Vios nồi đồng cối đá phá không hỏng nha quý vị đây. Khoang lốp của nó đây còn rất là sáng nha quý vị nhá. Đặc biệt là chiếc xe này với bốn quả lốp vẫn còn mới tinh nha quý vị nhá. Đây này, lốp cực kỳ dày đến từ thương hiệu Michelin, thương hiệu ô tô, lốp ô tô nổi tiếng luôn. Đấy lốp còn như mới tinh luôn quý vị còn đến trên 90% luôn quý vị nhá và đây là cái mặt la răng của nó đây không bị xước xác hay bị uh, uh, nứt vỡ gì đâu quý vị nhá Đấy. xi nhan gương gương gập điện này về mưa nẹp trên kính tay mở cửa inox Đấy, đẹp sườn đây đến, đến cái hộp bu lê này Đấy, chúng ta vẫn thấy cái keo phủ sần của nhà sản xuất luôn quý vị nhá Đấy, chứng tỏ cái điều là cái hộp bu lê chưa một lần bị cắt vá hay bị đắp ma tiết gì đâu quý vị nhá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 sườn xe đây chúng ta thấy là cũng còn rất căng nhá lốp trước đây cũng dày bịch luôn một dàn lốp mới tinh luôn quý vị nhá khoang lốp đây không có dấu hiệu gì của sự mòn mục mặt la răng của nó đây còn rất đẹp luôn và thưa quý vị vừa rồi tôi đã đi một vòng quanh xe và quay thật kỹ chiếc xe Toyota Vios này để quý vị và các bạn theo dõi còn bây giờ trước khi đi vào cái nội thất bên trong thì một lần nữa tôi lướt qua nhé Một chút cái hình dáng bên ngoài để quý vị và các bạn theo dõi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 nội thất bên trong của chiếc xe này thì rất đẹp luôn chủ nhân người ta đầu tư rất là kỹ luôn quý vị đây nội thất của nó đây chúng ta thấy còn tươi sáng không khác gì một chiếc xe Toyota Vios xịn cả quý vị nhá máy đại chất luôn đây mặt vô lăng của nó đây thưa quý vị rất là sáng đẹp trần vẫn là trần nỉ nguyên bản theo xe vẫn sáng trưng quý vị nhá không bị sờn xù hay bị à, xuống màu đâu quý vị cái hàng ghế thứ nhất đây vừa được chủ nhân người ta độ một à, bộ ghế da xịn luôn nha da dày luôn đây quý vị rất đẹp luôn màu kem cũng là một trong cái màu hợp với độ thất của chiếc xe này đây tắp đi cửa đây chúng ta thấy đã được uh, chủ nhân người ta sơn vân gỗ rồi nhìn rất là ấm cúng và hiện đại nhá đây cũng vậy vân gỗ rồi quý vị nhá Đấy, kể cả phần nhựa phía dưới đây đây còn rất là sần luôn quý vị keo chỉ thì cam kết với quý vị là không mất một phân keo sợi chỉ nào nhá đây còn tươi luôn không bị dập không bị mất một đoạn keo chỉ nào đâu quý vị nhá các con ốc này chưa một lần mở đâu các con ốc này như vậy chưa một lần mở chưa một lần động chạm cửa lên một lết đây chốt cửa đây còn khá đẹp và còn rất là tươi luôn quý vị tiện đây tôi quay cả gầm cho quý vị và các bạn xem luôn quý vị nhá đây cái keo phủ sần của cái hộp bu lê đây quý vị nhá đấy mà nó còn đẹp như thế này cơ mà thưa quý vị đấy chứng tỏ chưa bị cắt vá một lần nào nha đây ấy rồi gầm sang trưng nhá không một vết mọt đến cái hộp bu lê còn còn nữa cơ mà thưa quý vị đấy rất là kỹ quý khách hàng luôn để chúng ta đỡ mất thời gian thưa quý vị đấy, chúng ta nhanh tay nhấc máy gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này cam kết về chất lượng luôn hàng ghế thứ hai đây đấy, bộ ghế da may rất là đầy đặn vừa mới à, đầu tư xong quý vị nhá cho nên là rất đẹp luôn từ đẹp từ trong ra ngoài luôn đây cái táp bi cửa sau bên phụ đây chúng ta nhìn thấy nó sáng chưa không khác gì một chiếc xe Toyota Vios G đâu quý vị nhá đấy mà đã độ nâng lên đây gương kính điện hết rồi đây keo chỉ của nó đây đấy cả bên dưới này đây đây đấy gót khoang lốp đây còn chưa một lần chúng ta thấy rằng bị cắt vá hay là một vết mọt vẫn không có nha quý vị nhá biệt lái đây đấy chúng ta nhìn thấy cái mặt tắp lô rồi tắp đi cửa này rất đẹp luôn hàng ghế thứ nhất này đấy rồi là đây cái tắp đi cửa đây còn rất là sần luôn những cái xe chạy dịch vụ dịch việc nhiều là cái chỗ này là nó bạc hết rồi quý vị nhá à, chiếc xe này thì cũng có lướt qua một chút dịch vụ rồi nhưng quý vị nhá nhưng mà ra tên từ rất lâu rồi và một chủ người ta lái cho nên là chiếc xe này máy mới còn zin được chứ còn nếu mà cứ chạy dịch vụ ở hãng thì làm sao mà mà máy tính đến thời điểm này mà lại còn zin mà còn chạy ngon còn bốc được như thế này bảo hành cho quý khách hàng luôn nhá đây gương kính chỉnh điện rồi gương gập điện đầy đủ hết cho quý vị nhá đấy bấm vào đây là nó gặp điện luôn đấy gương kính chỉnh điện hết keo chỉ của cánh trước bên lái đây quý vị đấy đấy cả bên gót không được đấy con ốc này siêu lần mở này tem nhà sản xuất này chốt cửa này đầy đủ hết quý vị đấy hàng ghế thứ hai đây mày rất là đẹp luôn tắp đi cửa của nó đây rất là sáng keo chỉ đây thưa quý vị cũng rất tươi không bị dập như quý vị nhá đấy bây giờ đến cái khoang lốp đi khoang lốp đấy giờ tôi mở cái khoang lốp cho quý vị và các bạn quay trực tiếp tất cả hình ảnh là đã không, là không qua xử lý đâu quý vị nhá đây keo chỉ có cái cốp sau đây quý vị các lỗ đây ấy vẫn còn tròn xe luôn quý vị nhá một chiếc xe có thể nói rất là chất lượng luôn đây keo chỉ nó đây hai bên hông của nó đây đấy hai bên hông đây đinh tán vẫn còn zin đét luôn quý vị đấy lốp dự phòng vẫn còn mới luôn đấy và đã được chủ nhân người ta đấy giờ được chỗ nào giờ hết cho quý vị của đây đấy vẫn còn sáng trưng hết đây đấy giờ chỗ nào giờ hết cho quý vị xem luôn quay từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới quý vị nhá và bây giờ là đến phần linh hồn của chiếc xe đó chính là phần động cơ đấy chúng ta thấy tam lô tam bi đẹp chưa trần chiếc vẫn là trần nỉ Ủa, sáng trưng máy lại còn zin nữa chứ thưa quý vị thì chúng ta thấy rằng là khá đẹp đúng không ấy máy nổ rồi đấy quý vị cực êm nhá đấy không có một cái đèn báo lỗi nào cả đồng hồ tua máy nằm trong vòng khoảng 9 trong vòng trên phút một mức độ quá đạt chuẩn luôn đây tắp bị cửa lái đây chúng ta thấy chưa gương kính chỉnh điện hết rồi nhá đấy gương gập điện này đấy đời đấy bấm vào cái là lại xòe ra đấy rất là hiện đại thưa quý vị giờ là phần linh hồn chiếc xe này phần động cơ đấy khi dở cái động cơ của chiếc xe này ra chúng ta mới thấy cái chất lượng của chiếc xe nha quý vị nhá máy đang nổ nhá mới nổ cực êm luôn đấy thưa quý vị đây, trước hết là giới thiệu cho quý vị là cái cabo của nó đây này, keo chỉ của nó đây này. Đấy. Keo chỉ đây này, đẹp, rất đẹp nhé. Đấy, các lỗ bấm này, còn xe tem của nhà sản xuất này biểu tượng Tota này đấy, đây lỗ bấm đây đấy bên má hai bên má của nó đây bi tán của nó đây đấy máy đại chất như quý vị nhá đây này đây này những con ốc mặt máy này này đấy, chưa một lần động chạm lên mà lết đâu quý vị nhá đấy, ốc mặt máy này đấy máy êm du như quý vị nhá. máy này chúng tôi chưa chưa chỉ dọn dẹp qua qua rồi đã quay lên cho quý vị các bạn xem luôn cam kết với quý vị là máy zin nhá đây này những con ốc này nó hơi xấu xấu một tí thôi nhưng mà vẫn chưa một lần động chạm cái lên mỏ lết đâu quý vị nhá cam kết với quý vị luôn máy đại chất nha này máy đang nổ đấy điều đặc biệt nữa là đi cực sướng nhá quý vị nhá đấy, đi cực sướng luôn xe chạy rất là bốc và gầm chắc chắn đấy tiết kiệm nhiên liệu đấy, quý vị còn chần chừ gì nữa mà không gọi ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe Toyota Vios này với giá bán bằng một em Kia Morning quý vị nhá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 đặc biệt Tota Thần Thánh chúng ta mua về chạy dịch vụ chạy gia đình thì đều hợp lý hết nhé thưa quý vị nhá màu vàng cát cũng là một trong cái màu đẹp của cái dòng xe Toyota Vios này biển Hà Nội đối với cái khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta không phải mất tiền biển hay ở tỉnh lẻ chúng ta cũng chẳng cần rút hồ sơ làm một cái hợp đồng ủy quyền sang là chúng ta có thể chạy toàn quốc à, quý vị nhá Đấy, biển Hà Nội chúng ta đi khắp nơi được rồi đây lướt qua một chút cái nội thất bên trong để chúng tôi kết thúc video giới thiệu xe này ở đây đấy, tắp lô của nó đẹp chưa đấy vô lăng trần đấy hàng ghế thứ nhất rồi tắp đi cửa keo chỉ thì không tính đến rồi di đến 100% quý vị nhá đấy, cửa đóng rất nhẹ nhàng đây hàng ghế thứ hai đây rất là sáng luôn tắp đi cửa của nó đây cực đẹp luôn quý vị nhá gương kính chỉnh điện hết rồi đấy rất là kỹ cho quý vị luôn rất nhiều người cứ thắc mắc tại sao anh cứ quay kỹ thế tôi phải quay kỹ như thế đấy để truyền tải những à, hình ảnh đến khách hàng cho nó chân thành nhất và chân thực nhất có thế nào chúng tôi miêu tả đúng như vậy quý vị nhá khi đến xem xe mà quý vị thấy sai do miêu tả chúng tôi có thể à, bồi thường lại toàn bộ chi phí đi đường cho quý khách hàng luôn đấy là cái cam kết của chúng tôi nhá quý vị nhá chúng ta thấy nó không đúng với thực tế không đúng với miêu tả đấy, chạy nó không đúng với uh,